hôm đó mẹ cũng có lỗi dạ. mẹ cũng có lỗi là vì à, bé xanh xong bé bị vàng da sinh lý thì bé mới nằm ở trong cái cái cái lòng cái, kính cái lồng kính đó dạ. thì cũng nằm cùng với phòng mình luôn dạ. thì khi bà ngoại lên thì bà ngoại thấy bà ngoại sốt ruột khi mà buổi sáng à, bà nội đi mua thức ăn sáng cho bà ngoại với con con thì nó có phần rồi thế bà bà ngoại mới bế em ra thế bà nội bước vào bà nội thấy bà ngoại bế em ra sao sao lại bế em ra đi ra đó nói thật sự là mình mình thương con mình mình lo cho cháu thực sự là mình lo cho cháu nhưng mà cái đó là mình cũng hơi quá làm cho bà ngoại cũng hơi buồn thế là xong rồi đặt em vô bảo không được đâu ngoại ơi ngoại phải để đặt em ở trong này tại vì em đang vàng da sinh lý thì phải để cho em nằm trong này để cho có em bé nó khỏe đã bà ngoại đừng có buồn rồi lúc đó mới sởi lở với bà ngoại lại cứ kêu bà ngoại ăn sáng đi thôi chị, chị xin lỗi bà xui bà xui bà xui nhỏ tuổi hơn nhưng mà nói thôi bà ngoại đừng buồn nhé bà nội dạy tính bà nội dạy ra xong thôi đừng buồn cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì khi mà con trai chị nó về nó nói là mẹ ơi con quen bạn này mẹ đến mẹ nhìn xem có ưng hay không chị ờ, khó tính mà <laughs> thế chị đến thì ờ, bạn ấy làm làm tóc dạ bạn làm tóc thì ờ, khi mà chị đến xong rồi bạn mới đi ra bạn đi ra bạn gọi đầu cho chị mấy bạn kia nháy nháy nháy đó đó đó, đó. chị mới nhìn thấy à, cũng xinh xắn <laughs> nhìn dễ thương dạ yeah. nhưng mà bạn có cái là bạn ít nói mình hỏi đến đâu thì bạn ấy trả lời đó lúc đó cũng hơi nhút nhát đúng không dạ. Bộ nó rung không <laughs> dạ có <laughs> rồi khi mà thấy mẹ chồng đến rồi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 mẹ nói là cũng làm y như vậy nói chung là rất là cẩn thận nha. yeah. nhưng mà còn trẻ quá thì cái chuyện làm dâu nấu nướng này kia chợ búa rồi giặt giũ này kia có hợp với mẹ chồng không thì nói đúng ra thì trẻ thì đương nhiên là bao giờ cũng làm sao mà biết ý của mình ừ. nhưng mà mình con về thì mình dạy con thí dụ như ở nhà mình làm như này này con thế mẹ đi chợ về ở ừ, hôm nay nấu món này thế thì hôm nay mẹ nấu thì ngày mai ở ừ, con cứ thế này con nấu như thế này thì đó rồi bạn cũng nghe và bạn cũng tiếp thu rất tốt nói chung là cũng rất là tốt không có cái gì để mẹ phiền lòng hết nhưng mà có bao giờ làm sai ý mẹ chưa dạ cũng có chứ chị <laughs> rồi lúc đó mẹ làm sao dạ thì thì mẹ nói tại vì tính mẹ thẳng tính lắm cái gì là mẹ nói liền à, à không đúng cái là mẹ phải nói ờ, có phải làm như vậy như vậy nè lúc đầu mới về thì em nghe mẹ nói về em giống như là em chưa có hiểu em nói trời ơi sao mà mẹ nói cái nghe nó nó, nó sợ quá à. Ờ. <laughs> nhưng mà sau dần dần hiểu thì ừ mẹ nói vậy đó mẹ nói vậy xong rồi thôi nhưng mà mẹ nói là làm đúng lần sau mình cứ làm theo ý mẹ là không có chuyện gì nữa hết thí dụ như chị nói cộng rau muống đúng không thí dụ ở nhà bạn bạn ngắt ngắt có một một cộng thôi nhưng mình ở nhà mình thì ngắt làm ba hoặc làm đôi yeah. Dạ. thì mình dạy con dạy con thì lần sau cứ thế con làm nhưng có bao giờ mẹ la lớn tiếng rồi làm mình buồn không dạ thì cũng có những lúc cũng cũng buồn buồn thì có nói <laughs> với mẹ không à, dạ buồn thì em ờ, cũng như con ít nói lắm trong như mẹ Không mẹ nói. mẹ la mẹ la thì cũng buồn xong rồi im im đi vô phòng xong rồi cứ ngồi buồn ngồi khóc <laughs> khóc một mình không có nói với mẹ à sao vậy sợ mẹ nữa hả sợ mẹ la nữa hả <laughs> dạ không <laughs> ông biết nói như thế nào có bao giờ ngồi khóc mà mẹ thấy chưa dạ chưa chưa tức mẹ điều gì nhất buồn mẹ điều gì nhất nào giống như hôm bữa hai mẹ con cùng nấu cơm với bếp con trai của em á nó khóc em đang um, cắt rau cái nó mới kêu là để đó đi lên coi con đi thì luôn tiếng giống như là con muốn là treo cái thớt lên trên luôn mẹ mới kêu là để đó để đó đi lên coi con đi thì con cứ luôn tiền con cất cái thoát lên con chạy lên coi con thế là lúc sau mẹ mới nói là mẹ mới nói là con ngang lắm mẹ đã nói là để đó rồi mà để cho mẹ ý mẹ nói để đó rồi mà tại sao còn rắn kết lên mẹ nói vậy mà cũng cãi mình có nói không phải con cãi mà là con muốn giải thích cho mẹ hiểu là con có tính như vậy lúc con nói xong với mẹ cái câu chuyện đó xong con cũng buồn con nói biết vậy con đừng có nói <laughs> bây giờ con im luôn từ đó về sau thì con biết thôi mẹ nói gì mẹ nói đúng sai gì con cũng không muốn không con con không có nói lại <laughs> con do còn trẻ quá đôi khi đúng là nhút nhát à, nhiều khi muốn nói mà không biết nói sao cho mẹ hiểu dạ. nhiều khi nói sai sợ mẹ la cứ như thế đôi khi nó ấm ức trong lòng đó nó giấu chị hoài. thì à, chị thì tính chị nó thẳng muốn nói ngay để mọi việc nó đều suôn sẻ hết chứ chị nói xong rồi chị bỏ qua chị không ấy gì nhưng mà nhiều khi con nó nó không hiểu nó cứ im im thành ra nhiều khi mình không biết là nó có nghe hay không hoặc là nó có buồn mình gì hay không đó chị dành cho chị cứ băn khoăn băn Sao mẹ chồng không chủ động để nói chuyện với con dâu những cái lúc ăn cơm hay lúc vui nào đó rồi nói qua nay mẹ có làm gì con buồn không qua nay em biết sao nhiều khi vui rồi quên xử mất rồi không còn nhớ đến nhưng mà hiện tại là giữa chị với mẹ còn cái điểm gì mà chưa hợp nhau nữa không dạ chưa hợp nhau thì bây giờ thì em thấy nó đã hợp nhau rất là nhiều rồi bây giờ thoải mái rất là nhiều rồi ừ. có áp lực gì trong cái việc chăm con giữa mẹ chồng với nàng dâu không ừ, dạ không ạ tại vì bây giờ chăm con là hoàn toàn à, con chăm con hết ừ. nó bảo mẹ đi suốt rồi còn đâu mẹ và nội chí phụ nhưng mà bà rện và nội rện và nội chí phụ ờ, thêm thôi yeah. Dạ. Dạ, dạ. nhưng mà cái lúc mà ờ, chị sanh đó cô cô vẫn ở bên cạnh chị chứ đúng không để cô kể cho nghe cái dạ. hôm mà bé sanh dạ. thì ờ, chồng ấy đi làm dạ. khi mà đi lên bệnh viện thì ngồi ngồi làm giấy tờ đó cái xong rồi mới nói là bây giờ bé không có sanh thường được bé phải sanh mổ thế cô phải đi làm hết cô phải làm đi giấy tờ hết rồi mới alo cho cho chồng. cho cho chồng dạ anh mới chạy về thì mọi thủ tục là cô làm xong rồi dạ thế khi bác sĩ vào thì bác sĩ bắt em bé ra xong rồi bác sĩ mới nói đi ra kêu bà nội vào nhìn em bé đi vì à, bà nội sốt ruột từ nãy giờ nhưng bà nội lại lăng sang cái việc khác thế là đau cháy thì bà nó mới bờ đỡ ba nó bé bé thế một hồi nữa bà nội mới vào trời ơi anh ấy nhìn thấy ghét lắm đen thui giống ông nội y xì bóp luôn <laughs> rồi sau cái khoảng thời gian xanh thì về nhà nàng dâu có được mẹ chồng chăm hay là à, ăn uống nè rồi nằm than hay chăm sóc như những nàng dâu khác không Dạ có, à, mẹ chăm từ trong bệnh viện à. <laughs> Từ trong bệnh viện về tới nhà là mẹ chăm hết dạ. Ừ, là Lúc mà mới ờ, mổ xong chưa có ngồi dậy được thì mẹ đút cháo cho ăn luôn rồi Ôi, Mẹ lấy khăn mẹ lau người cho ăn luôn Hôm đó mẹ cũng có lỗi dạ. Mẹ cũng có lỗi là vì ờ, bé xanh xong bé bị vàng da sinh lý Thì bé mới nằm ở trong cái cái cái lòng cái, kính cái lồng kính đó dạ. Thì cũng nằm cùng với phòng mình luôn dạ. Thì khi bà ngoại lên thì bà ngoại thấy bà ngoại sốt ruột khi mà buổi sáng bà nội đi mua thức ăn sáng cho bà ngoại với con con thì nó có phần rồi thế bà bà ngoại mới bế em ra thế bà nội bước vào bà nội thấy bà ngoại bế em ra sao sao lại bế em ra đi đưa em ra đó nói thật sự là mình mình thương con mình mình lo cho cháu thực sự là mình lo cho cháu nhưng mà cái đó là mình cũng hơi quá làm cho bà ngoại cũng hơi buồn thế là xong đặt em vô bảo không được đâu ngoại ơi ngoại phải để đặt em ở trong này tại vì em đang vàng da sinh lý thì phải để cho em nằm trong này để cho có em bé nó khỏe đã bà ngoại đừng có buồn rồi lúc đó mới sởi lở với bà ngoại lại thì kêu bà ngoại ăn sáng đi thôi chị, chị xin lỗi bà xui bà xui bà xui nhỏ tuổi hơn nhưng mà nói thôi bà ngoại đừng buồn nhé bà nội dạy tính bà nội dạy ra xong thôi đừng buồn <laughs> may bà nội Ờ, nhận ra ngay tức khắc nha dạ. chứ không bà ngoại về là mệt lắm đó <laughs> không cái đó cũng uh, gọi là một chút uh, tại rút kinh nghiệm rút rồi kinh nghiệm lần thôi. trước hơi khó <laughs> giờ dễ là giờ dễ rồi giờ dễ những cái người mà sinh con đầu lòng mà còn trẻ như thế là dễ trầm cảm này kia sau khi sinh đó thì con có như vậy không dạ có giống như là lúc đó sinh thì à, sinh à, mổ mình đã sợ rồi không tôi không có biết gì hết mà sinh mổ thì cũng sợ rồi với lại sinh ra thì em bé không có chịu ti mẹ đó tối không ngủ được cứ nghe tiếng em bé khóc là sợ cứ nghe tiếng em bé khóc là sợ vậy đó thằng à, này nó không có chịu bố mẹ toàn về nặn sữa ra không à toàn hút sữa ra nó mới chịu bố không bố mẹ Ờ, bị căng thẳng là bị cứ yeah. sờ con khóc rồi cứ sợ cái này sợ cái kia giống như lúc đó ăn uống không còn ngon miệng không muốn ăn chết em ốm xuống còn có 38 kg trời ơi thì lúc đó là mẹ chồng là chăm vừa con dâu vừa chăm cháu nữa đúng rồi trời ơi chú ờ, chú quỳnh linh biết không cái hôm đó trời chị buồn dễ sợ luôn mình đi mua ăn sáng cho con mình bưng về cho con nó ăn để nó có sữa cho con nó bú nó không biết nó buồn cái gì nó không ăn ấy nó xong bảo chứ con à con phải ăn con không ăn được con cũng phải cố gắng con ăn con ăn để làm gì để con sữa cho em đó bố mẹ đã mua cho con rồi thì con phải nể mẹ con ăn đi bạn khóc bạn không nói tiếng nào bạn khóc thôi thì biết làm sao bây Nhưng giờ mà lúc đó cô có biết chị đang bị trầm cảm sau sinh không cô biết chứ cô biết thì cô mới chăm lo cho như vậy nhưng mà mình nói như vậy nhưng mà mình nói để cho khuyến khích con để con ăn để con có sữa cho cháu bú cái giai đoạn này nếu mà mẹ chồng nàng dâu không hiểu nhau á là dễ xảy ra mâu thuẫn nhất đúng rồi này. đúng à, rồi à, may mà mẹ chồng cũng hiểu điều đó đúng rồi chăm sóc hết mình luôn á đúng rồi hôm nay à, có thư của con trai cô ha chồng của em đây để xem à, chàng trai nói những gì nào xin chào chương trình với chương trình mẹ chồng nàng dâu thì tôi cũng thường xuyên xem lắm tôi hoàn toàn ủng hộ việc mẹ và vợ tôi tham gia chương trình này công việc tôi thường xuyên vắng nhà Tôi biết vợ tôi có chút buồn và mẹ cũng sẽ vất vả với việc trông cháu Nên tôi rất muốn giữa mẹ và vợ sẽ có sự thông hiểu và chia sẻ lẫn nhau Tôi xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho tôi chân thành cảm ơn ừ <laughs> chồng không biết vậy đó dạ. chồng con đi làm gì mà làm xa à dạ chồng em làm bên siêu thị điện máy à đi suốt từ sáng đến 8 giờ đến 10 giờ nó mới về nhiều à. khi không có thời gian với gia đình không có thời gian gia đình luôn một tuần ờ, mai được nghỉ được một ngày rồi lúc đó là chờ vợ chờ con hôm nay đi là phải hiệp ơi ngày mai nghỉ để cho mẹ với ờ, bé tiên đi quay mẹ chồng đón dâu nha là là anh ở nhà trông cháu đúng cô? rồi yeah. Dạ. có buồn về điều đó không tại vì cô thì sống tình cảm nếu bây giờ cô muốn nói gì với con trai của mình cô nói đi coi như con trai đang xem chương trình mẹ cũng biết là con thương ba thương mẹ thương vợ và bây giờ có con thì cũng thương con mẹ chỉ mong con là phải giữ gìn sức khỏe và sắp xếp cho gia đình để gần vợ gần con còn chị muốn ờ, nhắn gửi gì với ông xã không em với ông xã thì ông xã đi làm suốt ngày à tối về thì nói chuyện với nhau có mấy câu là đi ngủ rồi cho nên là cũng cũng mong cũng muốn là chồng sắp tới thời gian đó nhà mới vừa có nhiều hơn <laughs> và sau câu chuyện ngày hôm nay thì người đàn ông ấy chắc chắn sẽ dành một khoảng thời gian nào đó ưu tiên một khoảng thời gian nào đó cho những người phụ nữ trong gia đình Ai, cảm ơn nha mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều <laughs> tôi có muốn nói gì với con dâu không? <laughs> Nhiều khi mẹ cũng nóng tính Và nhiều khi nói những lời nó cũng hơi khó nghe Thì con gì con bỏ qua và con có cái gì con sẽ chia sẻ với mẹ chia sẻ với mẹ nhiều hơn nhé con <laughs> cảm ơn con dâu nói gì với mẹ chồng đến con trong nhà là con không có khéo anh nói nhiều lúc con con thương mẹ lắm nhưng mà con không có nói ra được rồi không sao không sao rồi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh chúc cho cả gia đình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một đường dây kết nối chặt hơn nữa yêu thương hơn nữa và quan tâm nhiều hơn nữa với nhau chị năm mới chị có miếng tí quà tặng cho con à hay quá mẹ à, có một xí đây rồi đây rồi đây có gì mẹ con uh, hiểu nhau thông cảm cho nhau hơn nha con con thì à, con thì thấy mẹ hay đi uh, biểu diễn văn nghệ uh, ở phụ nữ đó đâu các bạn con mua cho mẹ tặng mẹ cái đầm để <laughs> cho mẹ Trời đi <laughs> ơi, đừng ngại ngùng chia sẻ xem được không dạ mở đi ạ à. mở đi ha. xem có thể mặc được luôn ạ à nàng dâu có hay mua đồ cho cô không cô có ô ô đẹp quá ô ô ôi là dạ. chắc mẹ cũng xì tin lắm dạ, rồi nha mẹ em thích màu đỏ ờ. thích màu đỏ hả gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình để nhớ chúng ta có thời gian tham gia chương trình à, cảm ơn chú sự kết nối yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu cùng với chương trình nha